Xin chào anh em nhé Đấy, video này tôi lại ờ, tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy, thì đây là cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi mới cho ra mắt được ờ, khoảng vài tháng nay thôi Đấy, vài tháng nay thôi nhưng mà lý do tại sao mà có rất là nhiều anh em đấy, hỏi điện, gọi điện đến cho tôi và đến cơ sở anh em mua bộ hột này mà anh em nói là không ở ở trên uh, YouTube không có cái cái cái, cái cái những cái video mà giờ quảng cáo cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, thì cũng xin phép nói luôn với anh em đấy, cái tin rất là buồn thôi buồn đối với tôi đấy thì nó à, cái video này cái vi à, những cái video mà giới thiệu cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì là cái cái kênh của tôi trước nó có hơi có trục trặc một chút Đấy, hơi có trục trặc một chút nên là anh em không thể tìm được những cái video mà giới thiệu về bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy. thì ngày hôm nay tôi uh, xin phép anh em nói luôn nói luôn cho anh em biết là nếu mà anh em nào mà muốn uh, theo dõi những cái video mà về những cái bộ hột tài xỉu không tang hoặc là những cái bộ hột tài xỉu mà anh em lắc bằng tài nghệ đấy, thì anh em cứ đăng ký kênh đấy, cái kênh này chính là cái kênh chính của tôi đấy, kênh chính của tôi thì anh em đăng ký kênh để anh em theo dõi những cái video mới nhất của tôi mà tôi sẽ phát hành ra ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột 2020 này nó là hàng độc quyền ở bên tôi anh em nhé và giới thiệu cho anh em cái bộ hột và cái cách lắc của cái bộ hột này đấy khi anh em sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này anh em đi chơi tài xỉu bịp đi lắc tài xỉu đấy, thì nó cho anh em 7 đến 80 phần trăm tỷ lệ thắng thì cái à, cách lắc của nó như thế nào để giúp cho anh em được cái phần trăm hay là được cái tỷ lệ thắng đó chính là cái bộ hột này thứ nhất là nó đi rất là đều cứ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy là cái cách lắc bình thường nếu còn cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu thì anh em đến cơ sở anh em mua cái bộ hột tài xỉu này hoặc là anh em đặt hàng anh em mua cái bộ hột này mua cái bộ hột tài xỉu 20 20 này anh em về anh em lắc thì anh em kết bạn Zalo với tôi anh em gọi điện thẳng video đến cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cách tỉ mỉ nhất đó thì à, cái à, cái cách đi của bộ tài xỉu này và cái cộng thêm cái cách lắc của bộ tài xỉu 2020 này nó giúp ích cho anh em rất là nhiều khi anh em đi lắc tài xỉu anh em nhé thì sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em test thứ nhất là cái đề về tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này và cũng lý giải luôn với anh em thì cũng có rất là nhiều anh em đấy gọi điện đến cho tôi nói rằng là tại sao mà cái bộ hột tài xỉu này nó giữ tài giữ xỉu được mà tại sao đây không phải là đồ công chuyện đó thì cái đồ công chuyện nó là những cái đồ mà ví dụ như nam châm hay chip đấy, đấy là những cái đồ công chuyện còn cái bộ hột tài xỉu này tôi đảm bảo với anh em luôn là 100% không tang một trăm phần trăm không tang đấy. thế đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em thử nam châm đây đấy. nam châm hít rất mạnh anh em nhé thử nam châm xong tôi sẽ thử cho anh em nước muối đây nước muối có sẵn anh em nhé tôi lúc nào cũng phải để nước muối có sẵn ở đây để khi nào mà anh em đến cơ sở anh em em uh, mua bộ hột này thì anh em cho luôn vào trong cái nước muối đây, Đấy, để thử luôn cái tăng tích cho nó chắc để anh em về anh em chơi cho nó tự tin đó đây anh em đấy bộ rồi nổi rất là đều đúng không anh em nổi rất là đều luôn đấy. không có nặng về cái mặt nào cả đấy, đấy. anh em thấy không rất là hiệu quả đấy. những bộ hột nào mà nó nổi những bộ hột nào mà nó nổi nổi nổi ờ, uh, như thế này mời anh em uh, ấn đi ấn lại mấy lần ấy, mà nó chuyển được mặt ấy, là những cái bộ hột đấy nó nhất là đi rất là đều thứ hai nghĩa là cái bộ hột đấy nó không nghiêng về bên nào cả cất này đi anh em lau ờ, khô trước khi anh em ờ, rửa nước muối anh em phải lau thật khôi nhé nhất là trong những cái lỗ này nó khô lại là nó rất là cái hột thì rất là nặng Đấy. hột rất nặng thì anh em sẽ lắp nó sẽ rất là khó so với ban đầu anh em mua bộ hột mà nó vẫn chưa dính nước muối anh em nhé Đó. Đó. rồi ok giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, tôi test cho anh em cái uh, cách đi của cái bộ hột tài xỉu này đấy thì cái cách đi của nó cái thứ nhất là anh em lắc bình thường thôi lắc bình thường lắc theo kiểu của anh em đấy thì cái nó sẽ giúp cho anh em được chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy <laughs> xỉu đúng không anh em chắc chắn rồi tiếng sau nó sẽ là tài đó sáu bốn bốn tiếp tục nó sẽ là xỉu 8 đến 90 phần trăm nó sẽ là xỉu đó anh em chỉ cần lắc đều hơi ngửa của tay một chút Đấy, thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em đây là cái bộ hột tài xỉu mà nó dành cho anh em nào mà làm tay cái Đấy, hoặc là anh em nào mà mới làm tay cái thôi anh em sở hữu cái bộ hột này em cũng đi lắc được Đấy, cũng đi lắc được nó rất là đơn giản nó cực kỳ dễ lắc cho anh em nhá Đấy. tiếp tục tài rồi đó 11 tiếp tục đấy lên tài 11 xuống xỉu 9 10 đấy bộ hột đi rất là ok anh em nhé đấy thì cái bộ hột này nó đi anh em theo dõi video thì anh em cũng đã biết rồi nó đi như thế thì uh, cái cách giữ tài giữ xỉu cái cách giữ tài giữ xỉu nó như nào thì anh em đến cơ sở đấy hoặc là anh em uh, đặt mua cái bộ hột này về thì anh em kết bạn Zalo với tôi để tôi sẽ hướng dẫn anh em Zalo trên uh, video đấy hướng dẫn uh, anh em lắc ở trên uh, video Zalo anh em nhé đấy, thì còn anh em vào đến cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em đấy, để cho anh em lắc được cái bộ hột này đấy. thì anh em đến anh em lắc thoải mái anh em chỉ cần uh, sử dụng đúng cái cách lắc của tôi thôi là anh em có thể lắc được bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em bảy tám mươi phần trăm thì ở đây tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này hai ba bốn tiếp tục giữ xỉu cho anh em này Đấy, 224 tiếp tục giữ xỉu 145 đó 445 đó 115 đó trái này thì lên tài rồi lên tài 11 nút thì lên tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này đó 553 đấy 146 bão lục đó bão lục bão lục thì à, thường anh em sẽ là phải cho xuống xỉu đúng không anh em bão lục thì cái này xin phép anh em là tôi cho nó xuống xỉu anh em nhé thì giữ tài thì vẫn là giữ được thôi đấy giữ tài rất đơn giản anh em lắc bình thường cái bộ bình thường nó, nó, nó cũng cho anh em là chén tài rồi Đấy. thì chén này tôi sẽ cho xuống xỉu đó 115 anh em thấy không rất là hiệu quả luôn riêng cái cách lắc của bộ tài xỉu 20 20 này nó là cái hàng nó là cái bộ hột mà hàng độc quyền ở bên tôi và cái cách lắc cũng vậy hàng độc quyền ở bên tôi luôn khi mà anh em sở hữu cái bộ ờ, hột tài xỉu 20 20 này thì đồng thời anh em có cái cách lắc của cái bộ tài xỉu 20 20 này Đấy nó rất là hiệu quả cho anh em đi lắc cái nhá anh em làm tay cái hay là anh em đi lắc tài xỉu bịp ấy thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng tiếp tục cho anh em này đấy nó vừa chén ờ, ba uh, con lục đấy, tôi cho xuống xỉu rồi đấy, giờ tôi cho lên tài đó lên tài đúng không giữ tài cho anh em này đó đó ba ba sáu đấy cái chén này thì nó xuống xỉu rồi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ tài xỉu 2020 này và cái cách lắc của bộ tài xỉu 2020 này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại đây đấy, số điện thoại 097241 từ quý 4 và 098330 từ quý 2 đấy. thì anh em nào đến cơ sở thì tôi sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi khác nữa đấy, ngoài đồ chơi tài xỉu thì có bầu cua đánh bài sóc đĩa đấy, game trên điện thoại nói chung là tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp nhá Đấy, thì anh em đến cơ sở thì anh em test cái bộ hột này Đấy, anh em test cái bộ hột này và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc khi nào anh em lắc được cái bộ hột này thì thôi đó thì nó rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần mất khoảng tầm 10-15 phút là anh em có thể sở hữu được cái bộ hột này anh em về và kèm theo cái cách lắc của bộ hột thể xỉu 20 này 20 này nữa đó thì video này của tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em Đấy, anh em nào uh, muốn uh, theo dõi những cái video mà về những cái bộ hột tài xỉu không tang hoặc là những cái đồ chơi cờ bạc bịp khác đấy thì anh em đăng ký kênh đấy, theo dõi cái, cái uh, kênh này của tôi để, tại vì kênh này của tôi nó bây giờ nó sẽ là cái kênh chính chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tang lắc bằng tài nghệ chào tạm biệt tất cả anh em hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha